Nguyệt hồ sông văn thiên chưa bóng nhịp hồ bắc sang như thế là người thuận tin nhẹ nhẹ nhẹ

trong đền thờ chúa sung quanh đường đèo môi son ma phân minh miệng cười quê đờ mọi điều mọi hay xuống ngồi to lòng nghề dần dần lư lừ nhớ dần dần phàm bao kẻ một người con gái thôn quê non nàng người con ra sinh ra sớm sinh ra gì đà nhất nơ tâm sừng ngâm thầm mồ côi cha mẹ gặp được thầy kỷ cốc ngơ tim sinh cả cuộc đời là thuốc ngơ kim sơn

ni sinh ba ba phép nước đặt mì đi nguyện hồ danh tinh đồn cho tới kinh đô có bà xuân voi nguyện hồ không không sai xem vườn nhà ra dự hôm mai à. chu xuống vì chỉ cho lệnh truyền ta phà lòng sinh ra tinh chúa hay mang giúp mang ra à, à, à, à. صوصي آه, آه،, آه. tiên mịt đẹp làm sao hương tiên tỏa chiêu lung linh sông tiền đẹp làm sao suy tuôn dốc lanh nước chảy về đôi nước chảy về đôi nước chảy lại lại nước chảy về đôi nước Tiền này mà gió tiền túc thua dây cầu lồng dân lắm về đây hầu nhiều ban cho thành đầu phải nhất ra nhiều 最高。 sông khảm chỉ dần dần áp về đồng phát bảo nhân gian trần nhị ra có biết chưa nguyệt hồ bòi văn truyền số đề số sinh tuy rằng số tử cải sinh cho đời trần gian khắp mi nơi nơi nghinh nghinh dương tung bách bách cảnh mai đi đến giờ mong cửa giúp giúp sinh giúp màu màu soi hương hay đâu sự lạ phi thường à giáng sinh phàm trần ơn lòng tổ theo thì học học đạo ba thu sầu tạo ra thiên sư